Tối hôm nay thì uh, Giang thấy là rất nhiều uh, các cô, các bác, anh chị là nhà báo, phóng viên là chụp ảnh với uh, em Sam ừ. Em Sam uh, là người Nhật chính gốc Đấy. Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Dường TV Hiện tại thì à, Giang cùng với à, em Sam cũng như là mọi người đang có mặt tại một khu vực mà tối nay sẽ diễn ra buổi lễ khai mạc lễ hội hoa tớ rầy. À, tiếng Hơ Mông à, à, đọc là tớ rầy, khi mà tiếng Kinh thì mình dịch ra là hoa đào. Hoa đào này hoa đào ở trên rừng nhưng mà người ta gọi là hoa đào dại. Và khi bước đến khung cảnh thị trấn Mù Căng Trải hôm nay thì Giang thấy là mọi người đã trưng bày những cái cành hoa à, tớ đầy đây rồi nó rất là đẹp và hôm nay thì Giang thấy cái không khí buổi tối ngày hôm nay mọi người đến à, để à, chuẩn bị à, cho buổi lễ khai mạc rất là đông ở đây cũng rất là nhiều những phóng viên nhiếp ảnh gia đài báo của địa phương cũng như là của tỉnh để đưa tin về cái lễ hội hoa anh đào tới đây này này thì Giang thấy là mọi người rất là háo hức và nô nức để mà chào đón cái lễ hội này Thế hội này thế diễn ra chính thức vào ngày mai Buổi tối ngày hôm nay thì ờ, diễn ra khai mạc mọi người ạ Ở xung quanh này mọi người có thể để ý này Được trang trí uh, những cái ờ, hoa rất là đẹp Như video trước thì Giang cũng đã chia sẻ rồi Sam thì là người Nhật mà đến uh, Việt Nam một con trải là công tác 2 năm để quảng bá cái nền du lịch và văn hóa ẩm thực của người Việt Nam cho bạn bè thế giới cùng uh, biết và khi mà Sam đến đây thì à, cũng được rất là nhiều người Việt Nam à, các bác các cô là yêu mến tối hôm nay à, Sam đi ngắm hoa anh đào cùng ai đấy hôm nay ấy. hôm nay á ờ tối nay tối nay anh Giang <laughs> anh Giang à? với mọi người chứ không phải riêng mình anh đâu chết rồi nhưng mà sang có để uh, ờ, nói cho mọi người uh, biết là hoa anh đào thì uh, ở bên Nhật thì nở vào tháng mấy không mùa mùa nào trong năm ấy vào tháng mấy ở bên Nhật đấy cuối tháng ba từ cuối tháng 3 đến ờ, đầu tháng 4 thôi à. Đúng rồi Đây là em Sam em cũng đã chia sẻ với mọi người là hoa anh đào này sẽ nở từ cuối tháng 3 đầu tháng 4 và đầu tháng 5 là sẽ sẽ dụng hết đấy mọi người nhé Bây giờ thì à, mình cùng với à, Sam và mọi người sẽ vào khu vực phía bên trong nhá Để ghi hình cho mọi người xem là cái à, buổi lễ khai mạc đang diễn ra Ồ, oh, đang thấy là rất là hoành tráng luôn Mọi người đang bắt đầu có những cái uh, điệu múa của người đồng bào Hâm Mông rồi. Đây dọc con đường này còn à, à, trong trắng luôn mọi người ạ. Rất là đẹp. vào rất là đông Đấy. Sam thì đang mải nói chuyện với ờ, ai không biết nữa Đang nghe điện thoại này là chắc là lần đầu tiên mà Sam được Sam ờ, ờ, dự cái lễ hội hoa tớ đầy đây À, xung quanh đây thì đều còn bán những cái đồ nướng rất nhiều này ở trên này thì à, các anh em à, youtuber lên đây mọi người chia sẻ những cái hình ảnh về à, lễ hội cũng rất là nhiều luôn sân khấu để rằng đấy là chật kín luôn mọi người ạ không có chỗ đứng để mà ghi hình cho mọi người cùng uh, theo dõi luôn đấy chắc mình phải trèo lên vị trí nào cao cao mới được thưa quý vị tiếp tục múa mở màn những cánh hoa xuân do vũ đoàn Pio biểu diễn đã mở ra khung cảnh sắc xuân rực rỡ đây mọi người đây ông rất là đông này kín luôn này nghệ sĩ ưu tú phan lương cùng vũ đoàn Pio buổi tối ngày hôm nay chương trình khai mạc lễ hội hoa tớ dày mù căng trải lần thứ nhất năm 2022 và thay mặt những người làm chương trình xin phép gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và chúc chương trình của chúng ta hôm nay sẽ thành công rực rỡ xin cảm ơn quý vị rất nhiều Kính thưa quý vị, lễ hội Hoa Tứ Giày Mù Căng Trải lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Sắc thắm Tứ Giày Mù Căng Trải được tổ chức gắn với các hoạt động lễ hội mừng đảng, mừng xuân nhằm tuyên truyền về vẻ đẹp của cảnh sắc giao hòa dưỡng mùa không khí chuẩn bị vui xuân đón Tết. Các lễ hội đầu xuân của đồng bào dân tộc Mông nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá tiềm năng và thế mạnh phát triển du lịch, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị về di tích, góp phần xây dựng một con chảy trở thành điểm đến xanh, bản sắc an toàn và thân thiện. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động phụ trợ được tổ chức như triển lãm ảnh nghệ thuật sắc thắm hoa tớ dày, triển lãm tổ chức. Càng ngày à, mọi người càng à, kéo lên rất là đông luôn mọi người để tham dự cái à, lễ khai mạc. Buổi tối ngày hôm nay này mọi người nhé. Chương trình khai mạc lễ hội hoa tớ giày mù căng trải lần thứ nhất năm 2022 ngày hôm nay do Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Trải chỉ đạo thực hiện và đang được diễn ra tại sân tiểu khuôn viên huyện Mù Căng Trải với những tiết mục văn nghệ đặc sắc tôn lên nét đẹp độc đáo của hoa tớ giày ruộng bậc thang Mù Căng Trải cùng với những kết tinh văn hóa lễ hội tinh hoa bản sắc Tây Bắc nói chung và Mù Căng Trải nói riêng. Kính thưa quý vị, đến tham dự khai mạc lễ hội hoa tới giày của Căng Trải lần thứ nhất năm 2022 ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu, các vị khách quý đã dành thời gian về tham dự chương trình. Mây trời bát ngát, đường tôi đi muôn ngàn sắc hoa, con suối theo gọi người, người phương xa hãy cùng đến nơi, Tây Bắc khi xuân về. chừng núi cao hoa vàng mây trời bát ngát đường tôi đi muôn làn sắc hoa cùng suối reo gọi người người phương xa hãy cùng đến nơi tây bắc khi xuân về lòng mong ơn mình đón năm đón mùa xuân ghé qua dù bật thang chân chống nhau Bây giờ anh em sẽ vào cái à, khu vực à, có đồ nướng đây này Mọi người đang nghiến Trên tay của Sam là đang à, cầm que kem ăn Mùa lạnh thích ăn kem Rồi mọi người ngồi rất là đông nha ban đêm này Thanh niên này Các thiếu nữ này Mọi người đổ xô đến đây để xem à, cái lễ khai mạc là rất là đông luôn mọi người tối nay của nó là rất là vui không biết là mấy giờ mới kết thúc được cho rằng nghĩ chắc phải hai ba tiếng rồi đấy thời tiết khá là lạnh bây giờ anh em di chuyển vào trong này để uh, xem uh, ăn những món gì lễ khai mạc à, diễn ra thì còn rất là dài, những cái chương trình văn nghệ thì còn rất là nhiều. Nhưng mà đa số là những cái à, bản nhạc, bài hát có bản quyền nên là Giang cũng không thể ghi hình à, hết cho người cùng xem được. Thì mấy anh em cùng như em Sam, với lại em Tâm, với em trai Khánh Tình là ra đây để nhâm nhi, uống rượu Osaka Đấy, rồi là tí nữa ra ngoài kia để ngắm hoa anh đảo mọi người nhé theo như em à, Sam à, chia sẻ bên à, người Nhật đấy người ta thích uống rượu sake ngắm hoa anh đào vào những cái mùa hoa anh đào nở dạ. tình tình là làm gì đấy tình ơi đang <laughs> đưa sang cái gì đấy <laughs> Sam đang tay chụp ảnh à, đang chụp ảnh ấy à, chưa mọi người đây. mọi người nhìn thấy Sam có xinh không đấy hôm nay là cho Sam ăn khoai mà khoai tiếng Nhật mình cũng không biết <laughs> luôn nhé nó là những cô nó được cả khoai lang đổ hoài đây là khoai khoai lang đổ hoài khoai lang là satsu satsumaimo 5 đến 7% ờ, thôi các bạn ạ Nói thế cho oai thôi chứ còn thật ra mình chưa được ờ, ngắm hoa anh đào Nhật Bản bao giờ đâu Nhưng mà bây giờ không được ngắm hoa anh đào nhưng mà lại được uống rượu ngắm cô gái đến từ à, nước hoa anh đào Đúng rồi, ngắm, ngắm bông hoa À bông hoa ngắm Một bông hoa anh đào rất là đẹp Em ơi, <laughs> anh em mình ờ, cùng wow, à, đi Cùng đi dạ, nha dạ. Hôm nay cũng là ngày Giáng sinh đấy à, Chúc mừng, chúc mọi người là đón các bạn trai bản cái nào Giáng sinh vui vẻ mát nhá Đặc biệt là tất cả các bạn khán giả của Rubathan nữa Chúc tất cả mọi người đón sinh, đón Giáng sinh ấm áp ăn lành bên gia đình của mình và có những cái ờ, phút giây vui vẻ khi xem video của Dũng Than nhé mời mọi người mời tất cả các bạn trên kênh trai bản nhé à. Ô, khoai của mình, khoai của mình Khoai của mình, khoai của mình Ui. Xin mời mọi người nha Khoai chai bản nướng nó khác, ngon ừ, Khoai nó Giang nó phải to này Ngon vâng, Khoai của Giang thì bé lắm, khoai Tâm của khoai Giang to thế Khoai chưa? Khoai của của ờ, Sam thì là còn nhỏ hơn nữa à, Thương nhau thì chia củ khoai lùi, bắt cơm, xẻ lửa, chăn xui đắp cùng ấy, ấy Nay ngồi cạnh nhà em Sam phải văn thơ lên thế <laughs> Cứ tối giờ là mãi đi ờ, lễ hội là chưa ăn gì đâu các bạn ạ Tiếp theo thì ờ, mọi người ờ, chuyển sang món à, trích nhá Sau khi mà món khoai <laughs> đã được em Sam thưởng thức rồi Cho em Sam chia sẻ thì khoai Nhật thì to hơn khoai Việt Mà nói vậy cho vui câu chuyện mọi người Mọi người đừng có nghĩ xấu nhá Em gánh gà nữa Dạ. Dạ, đấy. Anh em ăn xúc xích đi Yo, yo,食べるよ。美味しいですか美味しいxem à? video của anh xem là có thấy mặt anh không vậy Nói chung là ở Việt Nam thì Sam cũng gặp quen với cái uh, món ăn của Việt Nam vâng, Rất là hòa nhập với cuộc sống ui rồi ui rồi à nổ pháo nổ pháo kia đang à, bắn pháo hoa để, để kết thúc cái sao rất là đẹp để Sam đi ngắm pháo hoa đi em đâm đi ngắm đi em Ngắm pháo hoa đi Sam ngắm đi ngắm pháo hoa đi Để đấy tí nó quay về ăn được Lấy giấy lau đi, giấy lau Ở đây mọi người à, bắn pháo hoa này rất nhiều luôn đây, ờ, cho mọi người xem nhá đây đấy thấy không như uh, tết luôn đấy mọi người ạ đó năm nay tổ chức rất là quy mô và hoành tráng à, sau một à, hồi à, mấy anh em ăn uống thì à, cũng đã no rồi sam cảm thấy no chưa no chưa ờ, đúng rồi, à, đúng rồi. còn ở cả ít phai được rồi đấy ăn cơm hai lần rồi hả <laughs> thì nữa ờ, còn ờ, ra ngắm hoa một chút nữa để ờ, em Sam là còn có đi việc nữa ngày mai là bên ban cán bộ cấp trên của Sam ấy nên là cũng xin phép là Giang khép lại cái video của Giang hôm nay buổi tối này đây thôi. Thì, xin hẹn mọi người ở những Tô tiếp theo là ngày mai mình tiếp tục là ghi hình cho mọi người xem về cái lễ hội ờ, hoa anh đào tối đầy nhá mọi người nhé xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những lô kế tiếp bye bye